Xin chào toàn thể anh em Thì ngày hôm nay Cái clip mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em Đó chính là cái bộ hột mà dành cho anh em đi làm tay cái Cho anh em đi chơi tài xỉu, đánh tài xỉu Cho anh em đi lắc tài xỉu bịp ở các sòng, các sới Đó thì cái bộ hột này nó sẽ giúp cho anh em đi làm tay cái này Nó có cái tỷ lệ chiến thắng và cái độ hiệu quả Anh em nhé Thì uh, trong thời gian vừa qua những anh em làm tay cái cũng uh, gọi điện lên cho tôi rất là nhiều cũng kêu là anh em chơi tay con rồi rất là hay đúng không ạ đấy thì à, chính vì thế nên là bên cơ sở bên tôi đã làm ra những bộ hột để à, dành riêng cho anh em đi làm tay cái để cho anh em à, luôn luôn có cái tỷ lệ chiến thắng anh em nhé thì cái bộ hồn này khi anh em đi lắp ở sòng dưới ấy, nó sẽ đi đều cho anh em tỷ lệ là 5 năm chén tài chén xỉu anh em nhé đó thì cái bộ hồn này thầy thợ và cái con rất là khó đoán anh em nhé khi anh em uh, sở hữu cái bộ hột này của bên cơ sở bên tôi thì uh, anh em cũng có thể lắp được cái bộ hột này đi theo ý muốn của anh em đúng không ạ giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em anh em nhé đó cho nên là cái bộ hột này hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột 2020 anh em nhé đó thì bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi thử luôn cho anh em để cho anh em ờ, cảm nhận cùng với tôi đó các anh em cực kỳ là trong không tìm vết luôn các bạn đâm châm thì không hít đó, các bạn các hoàn toàn là không hít này nắp chén đĩa là nắp chén đĩa chợ này nhá đúng không ạ đó đó đó và bây giờ tôi sẽ thử nước muối cho anh em nước muối thì nổi đó nổi cực kỳ là đều anh em không bị nghiêng về bất cứ một mặt nào cả đó và khi anh em vớt hột thì anh em nhớ lưu ý là phải lúc nào cũng phải rửa qua bằng nước anh em nhé để anh em làm sao để anh em bảo quản cái hột này của mình nó không bị uh, những cái nước muối nó bám vào kẽ hột làm cái bộ hột của anh em nó bị nặng và nó sẽ không đi đúng theo cái tỷ lệ mà bên cơ sở bên tôi đã làm cái bộ hột tài xỉu 2020 này anh em nhé đó vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em về cái phần tăng tích nằm châm nước muối dọi đèn tất cả đều là ok và bây giờ là lúc mà tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ tài xỉu 2020 này để cho anh em cảm nhận cùng với tôi em nhé đó, thì bây giờ tôi test để cho anh em à, tỷ lệ đi đều này bộ rất là khó đoán anh em bộ đi rất là khôn 456 tứ vũ thiên đúng không ạ luộc xỉu luôn đúng không ạ lên bão nhưng mà chén này đáng lẽ ra nó phải là chén tài anh em nhé nhưng chén này tôi lắc cái lực tay của tôi nó chưa được đủ chưa được đạt theo đúng yêu cầu nên là nó sẽ bị phản nhưng mà nó lại lên bão này cho nên là tôi sẽ giữ lại chén này cho anh em tiếp tục đó trả lại tài cho anh em đúng không ạ đó xuống xỉu quá kinh khủng luôn đúng không anh em và anh em để ý kỹ này những cái bộ hột mà bên cơ sở bên tôi làm để cung cấp cho anh em ấy nó lên những cái lên cặp cặp cặp rất là nhiều để nó chờ lên những cái chèn bao như này cho anh em nhé nó thì những cái chèn bao như này khi anh em đi lắc ở sòng chới nó rất là có lợi cho anh em làm cái đúng không anh em tiếp tục test cho anh em ba năm sáu đúng em bộ hột đi cực kỳ là đều chén tài chén xỉu cho anh em đó, tỷ lệ ra bão thì cực kỳ là cao anh em nhé đó đúng không em một ba bốn đúng không ạ thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái uh, tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu 2020 này rồi đúng không em và bây giờ tôi sẽ kết hợp cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi để tôi uh, test cho anh em vài ba chén anh em nhé thì cái bộ hột này cũng là cái hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé đó test cho anh em xỉu đúng không anh em hai ba năm đó thì bây giờ tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em này chén này thường thường là những cái chén thế hột thì anh em giữ được xỉu thì anh em mới ăn làng được chén này anh em nhé đó đúng anh em đi một hai một ba năm đúng không ạ tiếp tục một hai ba vẫn tiếp tục lại là xỉu tiếp đó đúng không anh em 115 anh em cảm nhận về cái bộ hột này nó đi cực kỳ là khôn anh em nhé đó đúng không ạ 442 125 đó thì bây giờ tôi thử lên tài và tôi giữ tài cho anh em thêm vài chén anh em nhé đó 335 đúng không anh em giữ luôn tài cho anh em này 256 đúng không ạ vẫn tiếp tục là 256 tiếp đó 344 đúng không anh em test cho em một chén giữ tài cuối cùng này lên tướng ngũ tiên đúng không ạ thì vừa rồi ấy, tôi cũng đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều này và test cho anh em toàn bộ cái phần tăng tích của bộ tài xỉu 2020 này đúng không anh em đó thì anh à, em cảm nhận cái bộ tài xỉu 2020 này nó dành cho anh em tay cái rất là anh rất là nhiều những anh em mà đã sử dụng cái bộ này phản hồi về với tôi rằng là anh em đã gỡ gạt được một ít để cho anh em đỡ đi được một phần nào thua tha anh em nhé thì anh em có nhu cầu hãy à, đến với cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền tây anh em nhé anh em liên hệ trước với tôi khi trước khi anh em lên tôi sẽ đón anh em đó, thì à, ngoài bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này ra thì bên cơ sở chúng tôi còn có rất nhiều loại đồ chơi chuyên về các dòng đồ chơi bịp mà bên cơ sở chúng tôi sẽ đăng tải lên để uh, giới thiệu cho anh em cho anh em tham khảo chọn lựa cho mình những cái bộ đồ chơi phù hợp với uh, sòng sới của anh em và luôn luôn mang lại tỷ lệ chiến thắng cho anh em khi anh em đi chơi thì video này làm đây là kết thúc chào tạm biệt tất cả anh em